Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì mình là Alan Hoàng và trong cái video ngày hôm nay thì Alan sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo mật ví MetaMask một cách nhanh và an toàn nhất nhé các bạn. Thì cái nguyên nhân của việc bị mất tài sản ở trên cái ví MetaMask là chủ yếu do các bạn bị lộ 12 cái từ khóa hoặc là các bạn kết nối cái ví MetaMask của mình với các trang web cam dẫn đến cái việc là các bạn bị mất tài sản trong ví MetaMask của các bạn. Ok chưa? Ok thì bây giờ Alan sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà check xem là địa chỉ ví của mình đó, địa chỉ ví MetaMask của các bạn ấy, đã kết nối với những cái web nào nha Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhá Đầu tiên thì mình sẽ vào cái ví MetaMask nha Và đây là cái ví Meta của, MetaMask của mình nhá Và các bạn sẽ nhấn vào cái phần này Kiểu ba chấm này và nhấn vào phần xem trình khám phá cho mình nhá Ok sau khi vào trình khám phá này Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có một cái đường link và đây chính là cái đường link ví MetaMask của các bạn nhé thì các bạn sẽ copy nhấn vào đây copy và sau đó các bạn sẽ vào cái phần Mora này nhé cái phần Mora này đó và chọn tiếp cái phần token Approver rover để cho mình click vào ok thì ở, ờ, ở phần này các bạn sẽ dán cái link vào đây nhé cái link mình vừa copy, à, vừa copy nhá đây chính là cái mã ví metamask luôn nhá rồi sau khi dán đây thì mình sẽ nhấn tìm kiếm nhá ok chưa thì cái phần này này có thể xét được ví MetaMask của các bạn đang kết nối với các cái trang web nào và các cái trang web nào mà các bạn không dùng nữa thì các bạn có thể ngắt kết nối nó đi nha đó hiện tại thì đây là cái lịch sử thì Alan đang kết nối với hai cái đây nha hai cái ờ, đường link duy nhất thôi nha đó thì có lịch sử có hai đường link thôi ok nhá và các bạn vào cái phần này thì các bạn nhìn thấy lịch sử của các bạn này giả sử có rất là nhiều đường link ở trên này đúng không nào đó thì nếu các bạn nhìn thấy cái nào không phải là mình không có dùng nữa hoặc cái thứ hai là các bạn nhìn thấy cái khung thời gian mà uh, giả sử các bạn không có đăng nhập vào cái khung thời gian đấy mà lại có cái lịch sử thế này này thì các bạn cứ uh, ngắt kết nối đi nhá mình bấm vào đây mình ngắt kết nối nó đi ok chưa đó và sau khi các bạn đã kiểm tra được những cái trang web mà địa chỉ ví của các bạn kết nối thì tiếp theo à, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể bảo mật được cái ví MetaMask của các bạn sau khi sử dụng nha và đầu tiên thì bây giờ mình sẽ vào cái trang là cái trang Pancake Swap nhé các bạn đây mình sẽ vào cái trang Pancake Swap ok và mình sẽ đây nha mình sẽ kết nối với ví MetaMask nhé đây mình kết nối ví MetaMask ở đây đây là chọn ví MetaMask này và mình kết nối như bình thường thôi nào rồi thì sau khi kết nối xong ấy, thì gần như các bạn đều quên mất cái việc là mình vừa kết nối với cái sàn nào hay là cái web nào đó và khi các bạn thoát ra thì sẽ quên cái việc mà tăng xuất tài khoản thì điều đó là nó cấp quyền cho cái cái trang web của các các bạn uh, liên kết á nó cấp quyền cho cái trang web đó nó có khả năng là rút tiền của các bạn ở trong ví MetaMask nhé các bạn đó ok chưa thì có một lưu ý ở đây đó là sau khi các bạn sử dụng thì các bạn cần phải ngắt kết nối những cái trang web mà các bạn uh, không muốn dùng đến nữa nhé và các trang web uy tín thì không sao chứ nếu mà các bạn kết nối vào những cái trang web mà không uy tín này những cái web scam ấy thì tỷ lệ bị hết tiền của các bạn rất là cao ok chưa rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra cái trang trang web mà các bạn đã kết nối và mình sẽ tiến hành ngắt kết nối nhá ok chưa rồi thì đơn giản là đầu tiên các bạn sẽ quay lại cái phần ví MetaMask nhá đó quay lại phần ví MetaMask và các bạn sẽ chọn vào phần 3 chấm ok chưa và các bạn sẽ xuống cái phần là các trang web đã kết nối này các bạn nhấn vào ok chưa thì hiện tại ở đây ở đây sẽ có cái danh sách những cái trang mà các bạn kết nối nhá ở đây thì Alan vừa kết nối với trang là Pancasugap rồi cái địa chỉ là Pancasugap thế bây giờ Alan muốn ngắt kết nối thì Alan sẽ nhấn vào đây ngắt kết nối sau khi giao dịch thành công thì Alan sẽ ngắt kết nối không dùng nữa ok chưa đó rồi vậy là mình vừa ngắt kết nối thành công nhá thì sau khi mà sử dụng xong ấy, thì các bạn nên khóa cái ví của các bạn đi nhá và khi nào các bạn muốn sử dụng lại thì các bạn nhập mật khẩu vào là được nhá bây giờ mình sẽ tiến hành mình mình, uh, mình khóa nó nhá ok giờ mình nhấn vào đây và các bạn sẽ nhấn vào phần khóa này nhá đó thì bây giờ mình muốn đăng nhập lại thì bắt buộc phải uh, nhập mật khẩu vào còn uh, người khác không có không có cái mật khẩu thì người ta sẽ không đăng nhập vào ví của các bạn được nhá ok chưa thì trên đây là cách mà Alan chia sẻ để giúp cho các bạn có thể à, bảo mật cái ví MetaMask của các bạn hơn và cái này thì nó đã giúp rất là nhiều người bảo mật được cái tài khoản à, trên sàn trên ví MetaMask của họ rồi và nếu như mà các bạn là một cái người hay dùng cái ví MetaMask để mà tham gia các cái sự kiện airdrop này, IDO hoặc là truy cập vào các cái uh, các cái sàn DeFi đúng không ạ? Các cái trang web DeFi thì mình khuyên các bạn là nên tạo thêm một cái ví MetaMask khác để dùng cho cái việc đó. Còn ví chín của các bạn thì nên dùng để lưu trữ tài sản và hãy hạn chế sử dụng ví chín để truy cập vào các cái trang web lạ nha. Ok thì có phần nào các bạn mà chưa hiểu thì cứ inbox trực tiếp cho mình qua Zalo và Facebook thì mình để những cái thông tin liên hệ với mình ở bên dưới phần mô tả của video này nhá. Ok, thì các bạn inbox thì mình sẽ hỗ trợ cụ thể và chi tiết hơn nữa cho các bạn nha. Ok, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo nhé. Xin chào.